ngày hôm nay thật sự mà để nói chúng ta tưng bừng rực lửa rồi còn ở trên Zalo ngày hôm nay chúng ta tưng bừng rực lửa đó là lô tô 47 nổ cho cho chúng ta đó là hai nháy lô cho ngày hôm nay rồi mọi người nhé thật sự mà để nói ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta ở trên video và cũng như là ở trên Zalo ngày hôm nay chúng ta đã tưng bừng rực lửa với ờ, những chú lô tô ngày hôm nay lô tô một nháy và lô tô hai nháy cho ngày hôm nay ok chưa rất là tuyệt vời tuy rằng nó nổ muộn như thế này nổ ngày hai như thế này nhưng mà chúng ta đã tưng bừng rực lửa như thế này rồi thì một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta trên mọi miền tổ quốc ở trên à, video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nối cầu quan thông và cũng như là ở trên Zalo số VIP ngày hôm nay chúng ta nổi chúng ta hai nháy lô 47 mọi người nhá đúng chưa ngày hôm qua chúng tôi có nhấn mạnh chúng tôi có nhấn mạnh với tất cả anh chị em chúng ta rằng là cái cặp song thủ 6996 này là ngày hôm nay nổi cho nó ít nhất là một nháy cho nên là ngày hôm nay chúng ta tưng mừng rực lửa cho tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi thì thật sự phải nói ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em coi dì chú bác chúng ta trên một mít tổ quốc ngày hôm nay luôn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 đang cần những ờ, con số tỷ lệ ăn cao đảm bảo chuẩn chỉnh về bờ thì anh chị em chúng ta hãy nhanh, nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng cách kết bạn Zalo của chúng tôi mọi người nhé những con số trên video này là những đường cầu những con số tham khảo thôi chúng tôi không bắt buộc và không khuyến khuyến khích tất cả anh chị em nào chúng ta chơi to quất lớn với những đường cầu những con số trên video này cả đấy, bởi vì là những đường cầu nó tham khảo thôi còn anh chị em nào chúng ta đang à, thua tha đấy, đang nợ nần thì anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng một cách à, nghiêm túc nhất bằng một cách chân thành nhất để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn mọi người nhé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 lưu ý và có thể là chúng ta có thể cân nhắc đấy còn chúng ta cũng không nên so sánh kênh này tới kênh khác bởi vì là mỗi người chúng ta sẽ có một cái phong cách bắt cầu riêng mỗi kênh chúng ta sẽ có một cái chiến thuật bắt cầu riêng để cho nên anh chị em chúng ta cũng không nên so sánh tới kênh này tới kênh khác ok chưa đấy anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy nếu như anh chị em chúng ta suy nghĩ về cái vấn đề này nọ thì chúng ta nhảy sang kênh khác thì đến lúc kênh khác nó bị xịt cầu liên tục thì anh chị em chúng ta cũng phải tự chịu cái tự chịu cái, cái, cái hậu quả để chúng ta đã gây ra thôi đó cho nên anh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 Ờ, nhiều nháy cho tất cả anh chị em chúng ta luôn đó cho nên anh chị em chúng ta hãy cả cố gắng tạo động lực cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên và còn này còn nhiệm vụ của chúng tôi thì uh, vẫn phải cố gắng để tìm ra những cái đường cầu tỷ lệ ăn cao hơn và đường cầu chắc ăn hơn để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn mặc dù là đường cầu tham khảo mọi người nhé mặc dù là đường cầu tham khảo nhưng mà chúng ta vẫn chúng tôi vẫn phải cố gắng để đưa tất cả anh chị em chúng ta về bờ sớm nhất có thể với những đường cầu tỷ lệ cao hơn ok chưa